quê hương tôi này tôi sinh ra từ đây. ơi à ơi à từng câu dân ca Dù tôi vào từng giấc ngủ say yêu nhau cởi áo ơi à cho nhau vì nhà mẹ hỏi ơi à, qua cầu xóm. xanh ôi là nước trong xanh vô tình là con cá lặn ở cái duyên có ai xu ơi lời xu cho tôi lớn More trời hôm nay xuân về Trung Bắc Nam Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam Dù đi nam châu, cho dù về nơi đâu Chiều trái tim miền trời hôm nay xuân về trung bắc nam việt nam trong tôi là ngàn khúc dân ca nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy màu đỏ da vàng tôi là người việt nam dù đi năm châu cho dù về đất